đi đâu hết trơn rồi mình ngồi mình chờ từ sáng giờ mà không thấy nào vô chứ mình ngồi mình câu cá có mấy ổn mì bây giờ nó đói bụng trời ơi bây giờ nó đói bụng quá trời luôn có mấy ổn mì ông lấy ăn ổn mì không để mình gọi à, cho di heo coi coi nó có bánh mì ăn no đi rồi mới nghĩ quay cái gì cho các bạn xem nhé bây giờ đói quá không biết được quay cái gì nữa trứng dừa ốp la đi trứng dừa ăn ốp la với bánh mì chắc ngon à gì đó quay đối muốn chết nghĩ đâu có ra đâu mà rồi lẹ nha hai anh em mình năm trứng được rồi ăn ờ. rồi lẹ lẹ lẹ nha đủ lắm rồi đó ôi thằng giờ này nó còn ngủ xem được cá là mình nướng chua nha các bạn có luôn nướng chua được luôn á gì vô vậy được dạ. cái trứng đâu tao kêu mày mua trứng gà mà gà dạ, đợi trứng bàn báo bán còn dư nè em lấy luôn rồi bà chửi cho mày nghe bà chửi ít lắm nhưng mà bây giờ là cái chảo tao có cái chảo chiên đâu nè mày nhìn coi con gà cái chảo lớn nè kêu tao kêu mày đem trứng ốp la chứ không phải đem con gà chắc ngủ nè ngủ nè mới đây nè cháu bạc nãy giờ trong thời gian thằng viên heo nó đi làm con gà mình đã tìm được một có gì làm sẵn cái đó đi tại vì hôm bữa ờ, tại sáng đâu có tính đem đồ vô đâu đâu có tính nấu gì đâu tính vô chiên mấy cái trứng ăn thôi giờ mình chơi con gà để lục cái có gì không nêm cho ăn này mình có miếng nước mắm đi ha mình cho thêm nước mắm vô cho nó thơm nó vàng các bạn đây là nước mắm nước mắm nàng tiên cá hôm bữa rồi giờ mình cho thêm một miếng ờ, để coi có cái gì phải có tiêu thì ngon nhờ rồi, có tiêu rồi có miếng thịt cho muốn bột ngọt đây tiêu cái chút tiêu để lục thôi à, mình còn một chút tiêu rồi ờ, còn chút tiêu đủ sợi nữa các bạn ơi cho hết luôn đi rồi lên cho nằm ở ngoài á tha tha cái da nó đặt lên bên trong làm này nó không biết gì chơi hết đó là chút nữa mình sẽ làm cho nó dạng lên à hôm bữa mình có miếng một miếng dao này rồi dầu gì dầu dừa hả à dầu điều những dầu dừa gà ốp dầu dừa có luôn á lạ luôn à, cái um, dầu điều này tác dụng là cho nó vàng ha các bạn massage con gà nha các bạn cho viên heo nó massage con gà quay đó mình thấy nhắn cắn nguyệt nữa các bạn Ngồi nhắn nguyệt nó xong mình massage luôn các bạn Bùm bùm bùm Massage cho gà luôn hả? Massage cho gà luôn Kỳ nách luôn các bạn Kỳ nách luôn ha Kỳ nách nó sạch sẽ luôn cái này giờ không biết ngon nữa tại vì có cái gì ốp cái đó nè hai chân gà nãy mình mặn sạch rồi ốp như vậy đúng không nè à. Ờ. nhét cái bụng gà luôn hành với xả với gừng hồi nãy là mình rửa sạch sẽ mình chặt xong mình nhét vô bụng gà ăn mình ta tha mình mẩy lên mình nhét bụng gà ăn đúng lấy cái lấy cái xả nó chà chà đó ừ, thêm chà đó à, vậy nó ốp cho nó thơm nha mình sẽ đập ờ, nãy mình bỏ xả rồi mình sẽ đập dập hành nha mình cắt chân luôn các bạn rồi ngò gí nữa rồi để cho thêm một ít ngò gí nữa cái này mà mình còn thiếu gì không thiếu tỏi ha phải có tỏi với củ hành tím ở đây mà không có tính làm vỏ bánh sống vỏ bụng ra mày kiếm gì nắng quá xé một cái đường bỏ bên này mình bỏ xuống dưới các bạn mình sẽ cặp cái phong công nó trước Ôi các bạn còn heo nó ăn rồi Nó ăn mê say luôn, nó không biết gì luôn Heo đã say mồi Quên trời đất mây xanh luôn Thôi mình xin kết thúc video tại đây Nếu các bạn xem video thấy hay Thì các bạn nhớ Like và đăng ký ủng hộ anh em mình nha các bạn Cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn